Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thông tin Sĩ Quan Vẫn là tôi đây Thì hôm nay à, mình sẽ đưa cho mọi người một cái thông tin à, như thế này Đấy, Thì theo mình được biết là vừa rồi công ty mình à, có tới gần 100 cái trường hợp là ừ, đã khai báo để hưởng hỗ trợ ở, ở tại địa phương mình Thì bản chất của việc này là như nào? Thì các bạn đang có hợp đồng lao động tại công ty mà các bạn lại khai báo ở phường là lao động tự do không có hợp đồng lao động thì các bạn hưởng cái trợ cấp của nhà nước với uh, ờ, mức hỗ trợ là 1 triệu 500 ngàn đồng thì cái này là các bạn đã làm sai rồi nhé mình khẳng định luôn là các bạn ờ, khai man như vậy là các bạn khai sai rồi thông báo ở phường là chỉ thông báo khai cho những người mà không có hợp đồng lao động thôi ờ, không làm trong các công ty nhà máy thôi mà các bạn lại khai là lao động tự do không có hợp đồng lao động thì là mọi người mới được hưởng cái đó thì mọi người đã làm sai nhé thì Bây giờ nó kéo theo một số cái thiệt thòi cho mọi người như thế này. Mọi người xem hết video đi sẽ có điều bất ngờ cho mọi người đấy. Mà mình phân tích cái bản chất sự việc đã nhé. Đó là bây giờ mọi người đã khai ở đã nhận hỗ trợ ở địa phương như thế thì mọi người là đã là người không có hợp đồng lao động rồi. Đúng không? Thì cái gói hỗ trợ nhà nước chỉ có 1 triệu 500 ngàn đồng thôi và bao gồm cả những người mà làm hồ sơ rồi nhưng chưa được lãnh nhá thì cũng không được hưởng hỗ trợ của công ty theo như thông báo ờ, mà hỗ trợ ngưng việc của nhà nước đấy nhá là 3 triệu 7 đó là 170 một ngày một ngày công ty bù cho đủ đó đấy mọi người thấy thiệt thòi chưa những người đã khai hỗ trợ ở địa phương thì không được hỗ trợ kể cả những người khai rồi mà chưa được lãnh đấy vì mình là lao động tự do rồi thứ nhất thứ hai mọi người sẽ không có cái tiền con nhỏ nhé bởi vì mọi người đã không có hợp đồng lao động ở công ty rồi thì làm sao mà có con nhỏ được hồ sơ đã đưa lên trên rồi đúng không mọi người nên hiểu điều đó nhé đấy Thế nhưng mà có một cái tin vui cho mọi người như thế này. Mình biết được thông tin là công đoàn đang ờ, yêu cầu ban giám đốc để ờ, hỗ trợ bù cho những người mà được nhận hỗ trợ 1 triệu 500 ngàn đồng ở phường ấy, ở địa phương ấy thì công ty công đoàn sẽ vẫn sẽ đề nghị công ty để hỗ trợ bù cho mọi người đủ số tiền là 170 ngàn đồng cho một ngày. Đấy, trong cái thời gian nghỉ ngưng việc mà theo áp dụng theo thông báo số 038 của công ty đó và cái việc mà công ty có chấp thuận để à, bù lại cho tất cả mọi người không thì à, mọi người đợi xem nhé rất có thể là công ty sẽ xem xét à, có thể là sẽ hỗ trợ mà cũng có thể không thì cái này mình chưa biết chắc được nhưng đây là mình thấy là một tín hiệu cũng rất là vui ha. còn riêng về tiền con nhỏ thì cái đó công đoàn công ty cũng không can thiệp được nữa rồi thì vừa rồi mình thấy là à, có một số người rất là nhiều người hỏi mình thì mình cũng khai thác được cái thông tin từ bên ban chấp hành công đoàn thì trước hết mình cũng xin cảm ơn công đoàn cũng đã chia sẻ những cái thông tin như này mình biết để mình à, nói lại cho người lao động để mọi người hiểu thì à, hy vọng là mọi người xem cái thông báo này của mình thì mọi người sẽ cảm thấy là hữu ích rất mong mọi người sẽ đăng ký kênh để à, tạo động lực cho mình nhé hãy để lại bình luận hay là góp ý ở dưới bình luận á để mình tiếp tục mình mang đến những cái thông tin hữu ích cho tất cả mọi người và mình cũng xin nhấn mạnh là thông báo của mình những cái thông tin này thì chỉ áp dụng cho công ty sách quan Vina À, ở phạm vi khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không áp dụng cho ờ, những cái khu vực khác ngoài phạm vi công ty quan Vina khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì thông tin của công ty quan Vina là công ty mẹ thì có thể là áp dụng cho cả các chi nhánh ở khu vực Biên Hòa, Đồng Nai. Thế nhưng mà đấy là mình nói là thông tin của mình đưa trong từ cái công ty đó, từ cái chi nhánh này để mọi người hiểu được nhé. Thì ờ, rất mong mọi người ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Mình xin phép à, được à, dừng video ở đây nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký.